chính là lô đất này đây cái nhà hiện tại là máy uh, ờ, múc máy xúc cũng như là bên giải phóng mặt bằng thì đang được tiến hành làm ạ à. lô đất này có mặt tiền đường tuyến số 3 là 153 mét nha, nha cả nhà 153 mét tiếng uh, ờ, mặt tiền đường tuyến số 3 qua chiều sâu là 54 5 14 mét nha cả nhà ở đây thì uh, hiện tại như cả nhà thấy á uh, thì lô đất này sẽ kéo từ à, cái vị trí này từ cái vị trí cái cây hàng cây cái nhà thái ạ hiện tại thì mình đang quay á, là 6 giờ 15 tối rồi 6 giờ 15 tối nha thì cái nhà có thể nhìn thấy phía kia là hàng cây đó thì ngay hàng cây đó thì có một con đường con đường này là con đường à, dân sinh nha cả nhà con đường này thì, hiện tại á, đang là 6 mét đang là 6 mét cách ngang vào cái à, cái đường tuyến số 3 này và tính từ vị trí đó đi thẳng qua đây cách suối đây cả nhà hãy theo mình theo chân theo chân mình ạ à hãy theo chân mình và hiện tại nha cả nhà hãy cảm nhận cảm nhận cảm nhận về tương lai nha cả nhà hiện tại thì à, cái nhà thấy là à, mặt bằng đang được săn lấp đang được săn lấp thì cái nhà thấy như thế này nhưng mà nhưng mà hiện tại mình nếu như mà cái nhà mà đi à, mình tương lai á tầm khoảng là ba tầng nữa thôi ba tầng nữa nhà là mình tính lâu hơn nếu mà nhanh á thì có hai tầng nữa thôi thì ngay vị trí này đây cái nhà thấy ạ à. ngay vị trí này thì tính từ cái mép cây cái nhà thấy ạ à. tính từ cái mép cây nha tính từ ngang mép cây kéo xuống này thì mặt bằng nó sẽ ngang bằng với con đường này hoặc là cao hơn từ 60 đến 80 từ 60 đến 80 phân và cái này sẽ bàn phán thì mình nhìn ra một miếng đất nó cực kỳ rộng luôn đúng không cả nhà hiện tại nếu mình nhìn thì cả miếng đất này nó cực kỳ rộng luôn ta đây cả nhà nhìn thấy rộng không ạ và mình sẽ ở đây thì à, bên à, bên bên công trình sẽ lấy đất từ ở, à, ở trên vị trí cao sẽ lắp xuống khu vực này các cái nhà sẽ lắp xuống khu vực này và nếu như mà thiếu đất thì sẽ lấy đất từ những vị trí khác à, đổ sang lắp mặt bằng miễn sao làm sao nó bằng con đường này hoặc là nó cao hơn từ 60 đến 80 80 phân rồi thì mình thông tin thêm lại cái lô đất này lô đất này có chiều dài của cái mặt tiền tuyến số 3 này là 153m và chiều sâu là 54m giá bán là 23 tỷ nha cả nhà giá bán 23 tỷ và vị trí này về tương lai thì à, có thể là phân lô ra cực kỳ dở tại vì sao cực kỳ dở và cực kỳ đẹp mình phân ra là 20 nhân cho 50 cực là rất rất đẹp đây là mình đang tính cái vị trí là à, chưa lên thổ cư nha mình phân ra 20 20 nhân 50 à, 50 là phía sau còn dư 4 mét là 20 nhân cho 54 á còn nếu mà khi mà đã, đã lên thổ cư được rồi á khi mà gói thổ cư đã vỡ thì chúng ta có thể là cắt nhỏ ra thành 10 nhân cho 54 10 nhân cho 54 còn nếu như mà à, thổ cư chúng ta muốn cách nhỏ ra nữa mà thổ cư full luôn á thì có thể là 5 nhân cho 54 5 nhân cho 54 nha cả nhà rất đẹp đúng không ạ và lô đất mà nằm trên những tuyến đường tuyến đường 1 2 3 4 vậy là tuyến đường số 3 này thì gọi là một trong những vị đất cực kỳ đẹp về tương lai và sau này cả nhà có muốn tìm những vị đất nào đẹp như thế này cũng không có nữa ạ chắc chắn là không có rồi cho nên hiện tại khách hàng nào cũng như là nhà đầu tư nào muốn sở hữu một lô đất tại tuyến đường số 3 và đặc biệt là lô đất này thì hãy nhanh tay liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 đỡ mà đỡ mà có thể là tìm hiểu và xem thông tin cũng như là biết thêm thông tin về lô đất này rồi nếu như cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Và và tiếp theo đây mình sẽ từ vị trí này mình di chuyển ra ở phía trước à, tuyến đường số 3 để cả nhà à, cảm nhận cũng như là biết thêm vào cái à, vị trí này nha cả nhà. Rồi hãy theo chân mình ạ. À. bây giờ cả nhà hãy theo chân mình nha cả nhà. Hãy theo chân mình nữa mà đi à, từ cái vị trí lô đất này. À cả nhà thấy ạ. À, đây từ vị trí lô đất ạ. À đây là vị trí lô đất ha hiện tại thì à, đang săn lấp mặt bằng nên cả nhà chưa có thấy à, cái à, độ đẹp của lô đất đâu nếu như sau này mà có săn lấp mặt bằng xong hết rồi á thì cả nhà sẽ thấy nha sẽ thấy được cái cái độ đẹp cũng như là cái độ vĩ mô của cái lô đất này hiện tại rất là nhiều nhà đầu tư mà đang tiếc hư hụi tức là những những những nhà đầu tư ngày trước đã từng mua lô đất này á thì bây giờ đang gọi là thật sự là rất là tiếc hụi hụi nha và mình đang di chuyển từ à, vị trí lô đất đi thẳng vào bên trong nha cả nhà đi thẳng vào bên uh, trong tuyến đường Tân Hội Tân Lợi và mình đi một đoạn như thế này thôi mình đi vừa qua cái à, đoạn uh, Tân Hòa đó cả nhà biết được là từ vị trí này đi ra nó sẽ như thế nào ạ nếu như mà những khách hàng nào cũng như là những nhà đầu tư nào mà đã từng mua hay là đã từng tìm hiểu khung nghiệp BKMX này rồi á thì chắc chắn là biết con đường số 3 này đúng không ạ con đường tuyến số 3 này là một trong những con đường mà hiện tại tính hiện tại như cái nhà là những con đường đẹp và những con đường mà có tốc độ quy mô thi công nhanh thi công nhanh nha cả nhà à, cả nhà thấy không ạ hiện tại mình đang đi ban đêm nha video của mình mình vay à, có rất nhiều thời điểm và hiện tại thời điểm này là đang là 6 giờ 30 tối và ngày hôm nay là ngày 27 tháng 3 năm 2021 và cả nhà cứ theo dõi cho video của mình à, cũng như là theo dõi kênh của mình để mà cập nhật thường xuyên và tiến độ thi công cũng như tiến độ công trình và tiến độ mà khởi công của khu nghiệp Bicamax dự kiến thì mình à, sẽ theo khu nghiệp Bicamax Đồng Phú này từ à, nay cho đến là khi mà Bicamax hình thành và mình sẽ trụ bán ở đây cho nên là cả nhà cứ yên tâm nếu nhà đầu tư nào mà có thể đã mua đã mua ha đã mua và đã đầu tư ở đây hoặc là muốn ra hàng thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và mình sẽ nhận nhưng với điều kiện là ra hàng giá theo thị trường nha cả nhà giá hợp lý theo thị trường thì mình à, à nhận với cái à, cái cái cái cái giá mà bán ra nó sẽ dễ dàng hơn chứ nếu như mà à, đưa cho mình cái giá cao quá cao hơn thị trường thì đương nhiên rồi chứ ai cũng biết đúng không ạ không thể nào bán được cho nên cả nhà nào mà muốn ra hàng cũng như là muốn ờ, bán thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972332894 hoặc là những khách hàng nào mà đang muốn mua thì có cũng có thể liên hệ cho mình số điện thoại 0972 332894 luôn ạ. À. Và phía trước này của chúng ta đang là đường DH Tân Hò nha cả nhà. Chúng ta đi thánh đi thánh nữa thì chúng ta sẽ vào tới khu công nghiệp Bicamac luôn và từ vị trí đường Tân Hòa này đi vào tới cổng khu nghiệp Vincomex thì chỉ dao động tầm khoảng là 400m đến là 500m thôi ạ à. đây phía trước đây cả nhà ở phía trước đây cả nhà thấy là đã có nhà ở rồi đúng không ạ dân cư ở rất là, cũng là đông rồi cũng khá nhiều rồi ạ à. và phía và bên này là nhà văn hóa ấp Đồng Chắc nha đây phía bên tay trái của đường tí số 3 thì ờ, dân cư sinh sống còn ở phía bên tay phải thì đây là nhà văn hóa ấp Đồng Chắc rồi thì đây là đường Tân Hòa Sau này quy hoạch là 32m luôn ạ à. Cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like Đăng ký kênh và chia sẻ cho mình ạ à. Và khách hàng có nhu cầu mua đất tại Khu công nghiệp BKMX Đồng Phú Hoặc là có nhu cầu tìm hiểu thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ à.